với cặp song thủ lô tô đó là 57 và 75 thì ngày hôm nay lô tô 75 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ở giải 3.1 mọi người nhé tưng bừng đại thắng ngày hôm nay ngày hôm nay đặc biệt 24 cho tất cả anh chị em cho ngày hôm nay rồi thì thật sự bởi điều đó ngày hôm nay chúng chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay ngày đầu tiên đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày đầu tiên này và chúng ta không phải mất tiền cho ngày thứ hai nữa Đó, ngày hôm nay rất là tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi đấy thì à, hiện tại đến giờ này đây thì uh, chúng ta chỉ xịt được hai khung như thế này thôi đúng chưa chúng ta chỉ xịt hai khung như thế này này thôi còn những đường cầu tiếp theo và cũng những đường cầu uh, những ngày tới chúng ta sẽ tiếp tục nối cầu an thông và tương bừng rực lửa cho tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn mọi người nhé cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với chúng tôi ở Zalo ngày hôm nay Zalo đại thắng tương bừng rực lửa với dàn đề 10 số và cũng như là uh, bạch thủ đô một số cho ngày hôm nay chơi trong ngày trong ngày ngày hôm nay ok chưa rất đẳng cấp và rất tuyệt vời luôn Đấy, Zalo 0394751262 ok chưa tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé và anh chị em nào chúng ta ngày hôm nay chúng ta đại thắng rồi thì anh chị em chúng ta hãy quay trở lại video để chúng ta bình luận để để cho những người chúng ta trên mặt miền tổ quốc chúng ta biết rằng là ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế nào ok chưa <coughs> ngày hôm nay thì à, thật sự phải để nói thì ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời một ngày tưng bừng đại thắng một ngày tiếp tục nối cầu an thông nối mạch an thông đến tất cả anh chị em chúng ta rồi có nghĩa ăn chắc mặc bền mọi người nhé ăn chắc mặc bền đường cầu của chúng tôi là những đường cầu vip những đường cầu tỷ lệ ăn cao những đường cầu phải nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ở trên zalo cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà kết nối với chúng tôi và ở trên zalo thì được chúng ta hỗ trợ đó là thu phí sau giờ quay cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà kết nối với trên zalo của chúng tôi mọi người nhé ok chưa thời gian vừa qua chúng ta đại thắng như thế này rồi và chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô chị chú bác chúng ta một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa đấy ăn chắc mặc bền chúng ta có tâm thì chúng ta có tầm thì chúng ta sẽ đại thắng thôi cái sự may mắn nó sẽ phụ thuộc vào cái trách nhiệm phụ thuộc vào cái sự may mắn tương tác tốt để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn ok chưa và mong rằng tất cả anh chị em ta xem video chúng ta đừng tới đừng tua giây phút nào chúng ta cố gắng xem hết video và cũng như chúng ta hãy à, chia sẻ lên các cái diễn đàn trang mạng như là Facebook Zalo và cũng như là các cái diễn đàn trang mạng mọi người nhé đấy cho nên để cho người, những người thân những người quen biết rằng là những đường cổ của chúng ta ăn thông như thế này ok chưa <coughs> nói chung là à, những đường cầu phải nổ thì nó sẽ nằm ở trên Zalo còn những đường cầu ở trên video này là những đường cầu tham khảo song thủ lô tham khảo hai ngày ok chưa anh chị em chúng ta lưu ý là cân nhắc là như vậy còn những đường cầu phải nổ nó sẽ nằm ở trên Zalo bạch thủ lô một số chơi trong ngày mọi người nhé cho nên anh chị em chúng ta hãy à, mạnh dạn liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và cho số với những con số tâm đắc nhất để anh chị em chúng ta cùng nhau sớm vào bờ còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to con lớn bất kể các cái video khác bất kể các kênh khác mọi người nhé anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy cho đúng chúng tôi còn chúng tôi khẳng định rằng là tất cả anh chị em chúng ta khi mà chúng anh chị em chúng ta liên hệ chúng tôi rồi thì được chúng tôi tư vấn về cái tỷ lệ đổ và cái tỷ lệ vào tiền và chúng tôi sẽ không để anh chị em nào chúng ta phải thua than ở lần nữa đấy anh không để anh chị em chúng ta phải uh, uh, bị chịt cầu khi mà liên hệ với chúng tôi Đấy, ok chưa rõ ràng quan điểm nó như nó như vậy trách nhiệm và niềm tin ok chưa trách nhiệm và niềm tin nó sẽ nằm trên tất cả mọi thứ đúng chưa cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với được chúng tôi ok chưa Đấy, chúng tôi chốt đảm bảo cho tất cả anh chị em chúng ta về cái đường cầu Bạch Thủ Lô, cầu Chiên hai cầu dàn Đề 10 số mỗi ngày cho tất cả anh chị em chúng ta luôn. Cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi kết nối với chúng tôi. Rồi anh chị em là chúng ta đã và đang đồng hành cùng kênh rồi, đang xem video rồi thì đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt like video mọi người nhé. Một lượt like video, một lượt đăng ký kênh, một lượt comment, một lượt bình luận ở dưới chân video. Ok chưa? Rồi ok và sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa cái dự đoán cho cả anh chị em chúng ta sẽ dự với cho tham khảo từ ngày 16 đến ngày 17 với cặp song thủ lô tô đó là 3773 mọi người nhé. Song thủ lô tô 3773 này để anh chị em chúng ta có thể tham khảo cho khung 2 ngày từ ngày 16 đến ngày 17. Ok chưa? <clears throat> ok và trên đây là cặp song thủ lô tú mới để anh chị em chúng ta có thể chơi trong ngày mới anh chị em nào chúng ta kết cầu trùng máu với cặp song thủ này thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ đã bị hơi cho không ngày mới còn <coughs> còn anh chị em là chúng ta không kết không trùng thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi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 Chúng tôi khẳng định với ngày mai là ngày 16 đừng cầu phải nổi vào ngày mai. Chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi. Cho nên anh chị em chúng ta hãy nhanh tay đấy, liên hệ với chúng tôi và được chúng tôi tư vấn và chốt số những con số tâm đắc để anh chị em chúng ta thành công hơn. Ok chưa? Rõ ràng quan điểm là nó như vậy. Còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to quá lớn bất kể các cái video khác, bất kể các kênh khác mọi người nhé đường cầu ngày mai đường cầu phải nổ chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta hành nhanh tay đấy khi mà anh chị em chúng ta liên hệ với chúng tôi rồi thì được chúng tôi tư vấn với tỷ lệ nổ đấy và anh chị em là chúng ta muốn chơi tàu con lớn đang thua than nợ nần không biết lấy những con số chuẩn ở đâu để chơi đang cần những đường cầu tỷ lệ cao và hỗ trợ phí sau thì anh chị em chúng ta hãy liên hệ với zalo của chúng tôi cũng như là nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của chúng tôi luôn ok chưa đấy